Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vtech88 Sau một tháng vừa qua, trên thị trường có rất nhiều biến động lớn Đặc biệt đó chính là sự giảm giá của laptop MacBook Hãy cùng à, xem hết video để tìm hiểu về 5 laptop đang giảm giá nhất trong tháng 6 năm 2019 này các bạn nhé Vị trí thứ 5 thuộc về MacBook Pro 13 2015 với phiên bản i5 e thế hệ thứ 5 đời 2015 đã quá là cũ rồi đúng không các bạn? Nhưng với cấu hình CPU Intel Core e i5 5257U, hai lõi 4 luồng, xung nhịp 2,7 GHz, RAM 8GB DDR3 bus 1866MHz, ổ cứng SSD M2 NVMe 256GB, card on Intel Iris 6100. Với những điều này thì chiếc MacBook Pro 13 2015 này vẫn đáp ứng tốt tất cả những công việc văn phòng như là Word, Excel, PowerPoint hay uh, Kể cả đối với Multimedia thì vẫn đáp ứng rất là tốt. Nếu như các bạn không tin thì có thể xem thêm video mà mình đã review về MacBook 13 2015 các bạn nhé. Do các thế hệ mới ra đời ngày càng nhiều nên đến thời điểm này thì à, MacBook 2015 đã cách xa nhau tận 4 năm rồi. Nhưng à, vì sự tốt của nó nên đến tận thời điểm này MacBook 13 2015 mới có sự chuyển biến về giá cả để các bạn có thể sở hữu được nó đấy. Với tầm giá từ 20 đến 21 triệu trong tay thì các bạn đã sở hữu được em nó rồi. Vị trí thứ tư không ai khác đó chính là MacBook Air 2017 với một thiết kế vô cùng ấn tượng, nhỏ, gọn nhẹ mà còn mỏng dần về phía gồm màn hình cơ các bạn ạ. Các đường cắt xung quanh máy được hoàn thiện hết sức tinh tế. Các thông số về ba vòng hết sức ấn tượng, lần lượt là 32,5, 22,7, 0,3 đến 1,7 cm và máy đạt trọng lượng chỉ 1,35 kg mà thôi. Phải nói ờ, mình có thể chấm cho nó 9 trên 10 điểm luôn các bạn ạ. Với phiên bản này, CPU Intel Core i5 5350U, hai lõi 4 luồng, xung nhịp 1.8 GHz, RAM 8GB, DDR3 bus 1600MHz, ổ cứng SSD e m 2 256GB, card on Intel HD Graphics 6000. MacBook Air 2017 quả thực là được trang bị một cấu hình phần cứng ở mức đủ dùng cho các tác vụ văn phòng cơ bản mà thôi, nhưng vẫn được mọi người yêu quý bởi sự sang trọng và lịch sự của nó các bạn ạ. Với tầm giá 20 đến 21 triệu, các bạn có thể hãy đến với Viettech để sở hữu chiếc máy tính sang trọng này các bạn nhé. Vị trí thứ ba thuộc về MacBook Pro 13 2018 với cấu hình Intel Core i5 8259U, 4 lõi 8 luồng, xung nhịp 2.3 GHz và Turbo Boost lên đến 3.8 GHz. RAM 8GB DDR3 bus 2133MHz, ổ cứng SDM2 NVMe 250, các on Intel HD Graphics 655 Màn hình Retina được trang bị cho MacBook Pro 13 2018 đem lại cho bạn những trải nghiệm hiển thị hình ảnh tốt nhất. Tích hợp đèn LED sáng và tỷ lệ tương phản cao, mang lại chuẩn màu đen đậm và màu trắng sáng, hỗ trợ màu sắc P3 cho màu xanh lá cây và màu đỏ rực rỡ trung thực hơn với sRGB. Thiết kế với chất liệu nhôm tạo thành nguyên khối sang trọng, máy sở hữu trọng lượng 1,37 kg và kích thước tổng thể nhỏ gọn bao gồm 30,41, 21,24, 1,49 cm. Với phiên bản MR9U2, đây là màu bạc silver sang trọng vốn thấy trên các sản phẩm trong hệ sinh thái của Apple. Như vậy, à, với sự biến động của thị trường mà MacBook Pro 13 2018 đang được giảm giá khá mạnh cho những bạn nào đang yêu thích thương hiệu của Apple. Và vị trí thứ hai không ai khác đó chính là MacBook Pro 15 2018 với giá tiền từ 55 đến 65 triệu. Các bạn có thể sở hữu ngay chiếc máy vừa ngon vừa rẻ ngay lập tức tại Viettech 88. Vì sao lại có thể giảm giá mạnh mà lại đứng ở vị trí thứ hai? Các bạn có biết không? Đó chính là vì lỗi quá nhiệt. Với cấu hình Core i7 thế hệ thứ 8 mới nhất với 6 nhân cực mạnh, mạnh hơn tới 70% so với thế hệ trước với tốc độ 2,2 GHz Turbo Boost 4,1 GHz, MacBook Pro 15 có hiệu năng CPU siêu nhanh, xử lý tuyệt vời mọi tác vụ chuyên dụng. Bạn có thể thao tác thoải mái với những ứng dụng nặng như là rendering video 3D, thêm các hiệu ứng đặc biệt, xử lý bản nhạc đa phương tiện, lập trình các phần mềm phức tạp, mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng như ý muốn. Chính sự mạnh mẽ như vậy mà thiết kế nhỏ gọn nhẹ của Mac 15 2018 lại không thể nào đáp ứng được nhiệt độ của các công việc với tần suất mạnh như vậy được. Chính vì vậy mà MacBook Pro 15 2018 đã giảm giá quá mạnh vì một lỗi phát sinh nhỏ như thế này. Chính vì vậy các bạn mà làm việc văn phòng hay là các tác vụ nhẹ nhàng thì hãy lập tức sắm ngay cho mình con máy này nhé sẽ đảm bảo tốt nhất cho công việc văn phòng của các bạn. Và cuối cùng, không ai khác đó chính là MacBook Pro 13 2017 với sự giảm giá quá mạnh mẽ. Đến nỗi không MacBook nào giảm giá mạnh được như vậy cả. Các bạn có biết vì sao lại giảm giá mạnh như vậy không? là bởi vì phiên bản MacBook Pro 13 2017 không có top 3 đấy các bạn ạ. Các tính năng top 3 sẽ thay đổi tương ứng với mỗi ứng dụng mà các bạn đang dùng. Hiện tại, top 3 chỉ mới hỗ trợ cho các ứng dụng của Apple. Bộ API của top 3 sẽ được gửi sớm tới các nhà phát triển ứng dụng để họ triển khai tích hợp các phần mềm của họ. Một điều đáng chú ý là thành top 3 tỏ ra vô cùng mạnh mẽ với phần mềm xử lý ảnh và video chuyên dụng đến từ Adobe có thể cắt, ghép dễ dàng chỉ bằng các thao tác chạm mà thôi. Với những tính năng quá mạnh mẽ của top 3 thì nếu đã tăng giá tiền của mac lên rồi đấy các bạn ạ. Không sao, chính vì vậy uh, thì mới có thể giảm giá đến các bạn để phục vụ công việc văn phòng của các bạn. Hãy nhanh tay chạm tới con máy này các bạn nhé. Vừa rồi là top 5 laptop mac đang giảm giá mạnh nhất hiện nay mà mình đã tìm hiểu trong thời gian vừa qua các bạn ạ. Hãy nhanh tay để có thể chạm tới được những chiếc máy vừa ngon vừa rẻ mà lại phục vụ tốt cho công việc của các bạn nữa. Hiện tại thì Vitech 88 cũng đang có những giảm giá về những con MacBook này. Hãy nhanh chân tới số 55 Nguyễn Khang để biết thêm những ưu đãi nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì hãy bấm like và chuông để nhận được mọi thông báo trong các video tiếp theo của bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!